đó cài xong thì ờ, hoàn toàn các phông chữ tiếng việt cũng như là ờ, các trạng các các phần cài đặt tiếng việt nó sẽ đầy đủ nhá đấy anh em nhìn chưa thông báo là không có thông báo này đó nếu mà nghe nhạc nó sẽ là có đầy đủ các tính năng ở đây điều khiển được cấp nhạc này bằng tiếng việt hết này thời tiết cũng sẽ bằng tiếng việt này chúng ta có thể nhìn thấy nhé cấp 1 này uv là yếu này ngày mai là như nào nhỉ ngày mai là 29 độ c và có có mưa rông ngày mai là... Hello, hello, xin chào các em. Vâng thì um, ngày hôm nay thì mình có một chiếc Mi Band 5 ở đây. Vâng thì chiếc Mi Band 5 này thì nó quá nổi tiếng là rất là nhiều anh em uh, chơi công nghệ đã biết rồi. Đây là một sản phẩm của Xiaomi và nó là vòng đeo tay ấy. Nó rất là rẻ với giá chỉ có tầm khoảng 750 000 thôi. Tại thời điểm hiện tại nhé, sau này nó giảm giá như nào thì anh em cứ vào đường link để dưới mô tả để cập nhật nhé. Cụ thể là website bm.vn đấy. Thì uh, cái này mình đã từng làm clip hướng dẫn anh em cách cài đặt ngay thì khi anh em mua rồi, nhận được hàng và cài đặt như nào rồi. Đúng không? thì uh, rất là nhiều anh em thắc mắc là liệu bao giờ thì có tiếng Việt tiếng Việt chính thức đến thời điểm hiện tại là vẫn chưa có còn nếu nó có thì uh, anh em có thể quay cái đồng hồ anh em nhìn là nó có tiếng Việt rồi là ok bởi vì là sản phẩm này nó cập nhật thường xuyên cập nhật online thường xuyên cập nhật OTA thường xuyên khi nó có tiếng Việt thì mặc định là anh em có thể chuyển sang tiếng Việt được nhưng đến bây giờ thì nó vẫn chưa tiếng Việt chính thức đâu nhưng thì hôm mấy hôm nay thì mình nhận được một cái kèo của một bạn ở trên mạng bạn có hướng dẫn anh em cách cài tiếng Việt cho chiếc Mi Band 5 này cài uh, cài uh, cài bằng thủ thuật đấy có nghĩa là tự cài trên chiếc pin năm này và mình đã thử và thành công thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại uh, mình sẽ rút gọn mình sẽ làm cho thật anh em thật là dễ hiểu và thật là nhanh để anh em cài một cách rất là đơn giản nhé thì um, để cài thiết trên chiếc X5 này thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn ở trên một chiếc điện thoại Android mình có cài ở trên điện thoại iOS là một chiếc iPhone ấy thì uh, rất là tiếc là khi cài xong và thoát ra thì nó lại cập nhật lại và lại mất tiếng Việt thế nên là nếu anh em nào biết cách mà khắc phục cái vấn đề cập nhật ở trên iOS thì anh em có thể comment bên dưới để mọi người cùng xem và mình sẽ làm lại cái video cài tiếng Việt trên iOS cho anh em xem và ngày hôm nay thì mình chỉ làm trên Android thôi bởi vì Android cài ngon lành và dùng ngon lành nhá đó thì à, đơn giản thôi vâng nếu mà anh em đang mua một chiếc Mi Band 5 mới cứng về và bóc hộp ra thì à, thì rất là dễ rồi đây thì anh em có thể rút ra Đấy, mở hộp ra và và và và nó đang hiển thị ở trạng thái như này nhá. Đây là một chiếc Mi Band 5 của thị trường nội địa Trung Quốc đúng không đó thì nó sẽ sẽ chỉ hồi tiếng Trung Quốc như này thôi đó còn nếu nếu anh em đang sử dụng đang sử dụng mà muốn cài tiếng Việt thì anh em à, cứ à, đặt lại có nghĩa là restore lại chiếc Mi Band 5 đấy ở trạng thái như này đi để dễ nhất nha còn bây giờ là trên chiếc à, Android của chúng ta thì sao trên chiếc điện thoại chúng ta là sao đó thì hiện tại mình đang dùng một chiếc Samsung và đã cài sẵn để kết nối với Mi Band 5 rồi thì anh em làm cái việc này cho mình anh em xóa luôn cái Mi Fit đi bởi vì anh em xem lại clip trước là mình hướng dẫn anh em cách cài mi bên 5 ấy thì chúng ta phải có cái mi fit để kết nối đúng không thì bây giờ là chúng ta xóa luôn đi và làm lại từ đầu nhá gỡ đi ok và bây giờ là coi như là trạng thái là máy của chúng ta không có liên quan gì đến những cái mi fit cũ nữa và cũng như chiếc điện thoại này chúng ta không còn nhớ gì chiếc điện thoại của chúng ta nữa có nghĩa là chúng ta làm lại hoàn toàn từ đầu nếu anh em là mua mới thì rất là dễ rồi không phải làm bước đấy còn anh em nào mà đã sử dụng thì làm lại nhá bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bước cài đặt tiếng việt cho chiếc máy này, này thực ra là cái bước này nó dễ lắm thế nên anh em đừng có ngại khó anh em cứ xem kỹ lại clip của mình em làm luôn làm thôi điều kiện là anh em phải có mạng internet mà nó tương đối um, ok một chút có nghĩa là chúng ta tải phim ấy. thì uh, đầu tiên nhá anh em chú ý mình này anh em sẽ vào youtube cho mình anh em thấy dễ chưa bước đầu tiên là quá dễ rồi vào youtube ai biết vào đúng không anh em lên anh em tìm cho mình cái video của mình bên bên mình đang làm ấy đó là cái video là cài um, cài đặt um, mi band 5 anh em chỉ xuất đây thôi là ra video của mình luôn đó đó ờ, anh em thấy không? Video của mình hiện tại đang ở trên trang đầu tiên là cài đặt Mi Band 5 để anh em ấn vào nhá. Ấn vào cái trang của mình và anh em kéo xuống cái phần mô tả nhé. Đây, thì ở trên này là mình có cái video hướng dẫn cài đặt uh, tiếng Việt này thì chút nữa là mình làm xong clip thì mình sẽ đưa cái link vào đây. Còn bây giờ là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến cái file phần mềm thôi. Thì ở đây có tất cả là bốn phần mềm để chúng ta download về. Thì chúng ta sẽ download thứ tự từ 1 đến 2 đến 4 nhá. Đó, chỉ có đến vậy thôi và chờ nó loát nó nó loát vào Google Drive này chúng ta ấn vào tải về này đó ok nó đang tải về rồi rất là nhanh file đầu tiên này file thứ hai này đó cứ tải đủ 4 file nhá đó, ok thứ hai này này file thứ ba này đó và file thứ tư thì cái file này là cái file rất là quan trọng gần như là quan trọng uh, nhất để quyết định cho cái vấn đề nó có bị update hay không bởi vì đây là một cái file là file mifid cũng chính là một file mifid nhưng nó là một file mifid được được mốt để chặn cái vấn đề anh em có thể cập nhật bởi vì là nếu mà cài sang tiếng Việt mà lại cập nhật lên phim gốc của nhà xuất ấy thì nó lại mất tiếng Việt mà đó thế là bắt buộc là chúng ta phải gỡ cái um, cái mi cũ đi và cái mi này nhá thì cái file này nó rơi vào tầm hơn trăm mê đó nó rơi vào tầm 133 mê này đó thì chúng ta phải kiên nhẫn để chờ đợi để đao được cái file này về toàn bộ là chúng ta chỉ cần sử dụng trên điện thoại thôi chứ chúng ta cũng không cần phải là chúng ta sử dụng bằng máy tính để làm gì mất thời gian cả còn nếu anh em nào mà ngại đao trên điện thoại thì chúng ta có thể đao vào máy tính và sau đó cóp vào điện thoại là xong đúng không đó bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi để đao về thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta đao một cái phần mềm để cài firmware cho chiếc mi band này nhé thì cũng rất dễ thôi cái phần mềm đấy ở ngay ở trên uh, ờ, CF Play là có luôn chúng ta sẽ ghi là chữ đây này mình đã ghi sẵn là for mi band nhá đó chỉ cần ghi mỗi chữ for mi band thôi đây này thì nó sẽ ra nó là cái phần mềm màu xanh nước biển ở đây có tên là Notifit and Fitness for VPN đó chúng ta ấn vào đây nhé Rồi chúng ta cài vào này cái phần mềm này để dùng để cài ba cái file mà đầu tiên mà chúng ta đào về đấy thì sau khi cài xong ba cái file đấy là chúng ta sẽ có tiếng Việt và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ anh em lưu ý là chúng ta sẽ cài theo thứ tự nhé đó chúng chúng ta đừng cài uh, à, linh tinh đó và thứ tự là như nào thì chút nữa là anh em xem kỹ ở video là mình sẽ làm bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là điện thoại tải xong những cái file kia thôi ok thì bây giờ đã tải xong cái file uh, ờ, mifid mới rồi Đấy, anh em thể nhìn nhá mình sẽ vào cài đặt cài đặt chung à mình sẽ vào file quản lý file thì chúng ta sẽ hiểu là cái phần mềm nó sẽ tên là gì đây nó có biểu tượng ở mifid và tên của nó là mifid 4.5.0 all in one apk anh lưu ý là phải cài cái file này chúng tôi chúng ta đừng cài cái file mi ở trên sếp ở đây nhá. đó chúng ta cài file này, này để chúng ta chặn được cái cập nhật trong trường hợp chúng ta cài trong tiếng việt nó không sẽ không tự động cập nhật để nhảy về tiếng anh nữa đó còn sau này mà anh em nghe thông tin mà ở trên mạng đã có bản tiếng Việt chính thức rồi ấy khi có tiếng tiếng Việt chính thức thì mình sẽ làm video để anh em mới biết thì lúc đấy chúng ta có thể là cập nhật được ừ, file mi MIBN à, gốc ở trên sếp ở đây và chúng ta cài được file gốc vào cho chiếc máy này thì chúng thì chúng ta sẽ có một file một chiếc máy mi MIBN có tiếng Việt gốc giống như chiếc mi MIBN bốn bây giờ ấy đó bây giờ chúng ta sẽ cài đặt này cài đặt và kết nối mi MIBN này vào bình thường thôi cũng giống như cái video mình hướng dẫn anh em cách kết nối đấy đó rất là dễ đúng không anh em kiên nhẫn chờ đợi nhá bởi vì nó hơn trăm mê nó cài hơi lâu một chút Đó. trên chiếc mi band thì chúng ta vẫn để ở trạng thái như này nhé đây bây giờ chúng ta sẽ xem thử xem là cái file uh, file file mà dùng để cài cái uh, PVN e đã xong chưa đây nó cũng cài xong rồi đây đó chút nữa chúng ta sẽ mở cái nối sau bây giờ chúng ta chờ cái mi band đã đó hình như nó cài xong rồi đấy à chưa cài xong chờ một chút rồi cài xong rồi đây nó cài xong rồi anh em nhé, nó cài xong cái mi band 4 5 không đấy đây chúng ta vào này chúng ta đăng nhập cái tài khoản um, siêu ờ, tài khoản mi band của chúng ta vào tài khoản này đúng không anh em cũng biết là hết rồi đúng không đó mình sẽ đăng nhập nhanh đó, cho phép tất cả đi vào cái đặt này bật cho nó cái quyền vào ok cho phép đó bây giờ chúng ta sẽ kết nối nhé. ok khi cài đặt xong nhá khi chúng ta cài đặt xong ấy thì là trên chiếc mi band nó hiện như này nhé nó hiện như gì kệ nó bằng tiếng trung này thì bây giờ chúng ta sẽ không quan tâm gì được phần mềm mi fit nữa và chúng ta cài vào cái phần mềm uh, uh, fitness ấy đấy chúng ta ấn vào đây này rồi ok nhá luôn cho phép đi uh, ghép nối bây giờ chúng ta sẽ cứ làm theo hướng dẫn của nó thôi cứ next thôi và hoàn thành này ok tất cả các thứ đi bật cho nó cái quyền lên ok đó bỏ qua ok này thì uh, bây giờ nhá bây giờ chúng ta sẽ um, lưu ý nhất là chúng ta sẽ vào cái này mình sẽ bật lại cái um, fitness này đó giao diện nó như này nhé chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt này ấn vào cài đặt này sau đó chúng ta sẽ vào cái phần uh, công cụ này ở trên cái phần công cụ ấy thì nó sẽ có cái phần là cập nhật Mi firmware này có nghĩa là Mi Band firmware có nghĩa là chúng ta sẽ cập nhật cái firmware cho chiếc Mi Band này đó đúng không để chúng ta có tiếng Việt đấy Đấy, vì thì đầu tiên là chúng ta sẽ chúng ta sẽ lưu ý là vấn đề là chúng ta sẽ nhìn thấy cái firmware của chiếc Mi Band 5 này hiện tại đang ở cái 1.0.2.04 này thì là cái firmware này nó sẽ không cài được những cái firmware tiếng Việt kia vào đâu thế nên là chúng ta sẽ hạ hạ firmware xuống bằng cách là chúng ta ấn vào stock firmware nhá cho nó tìm đi và chúng ta sẽ chọn các phiên bản cũ hơn này ok thì bây giờ chúng ta sẽ cài một cái firmware cũ một cái firmware cũ của nó vào cái firmware có tên là 1.0.1.32 này nhé thì cái video này là chúng ta có thể cài cái ờ, mốt tiếng Việt vào được đó chúng ta ấn vào download này rất là đơn giản đúng không anh em lưu ý kỹ nhá ấn vào download để cài này đó chờ download thì nó nhẹ lắm nó không nặng đâu đây chờ một chút thôi nó rất là nhẹ thôi nó chỉ tầm bằng khoảng uh, vài chục mê thôi đó thế nên anh em nhìn nó rất là nhanh anh em kiên nhẫn chờ đợi nhá thế nên là mình mới yêu cầu anh em là phải có mạng internet và tất nhiên rồi hiện tại bây giờ nhà ai chẳng có wifi đúng không thế nên là dễ rất là dễ rồi và mạng nó cũng ổn định một chút nó không lên gián đoạn nhé gián đoạn là chúng ta làm mất thời gian thôi chứ nó không chết máy đâu thế nên là anh em cứ yên tâm đó chỉ cần mạng à, tốt một tí để cho chúng ta mất đỡ mất thời gian chúng ta chờ đợi thôi đó nhá bây giờ sẽ kiểm tra và cài đặt firmware vào này đó thì đây là cái bước mà chúng ta hạ xuống firmware một 0 ba hai đó chúng ta lưu ý lại lần nữa là nếu mà gốc của đang ở chỗ đang ở phần là 1.0.2.04 như này thì chúng ta sẽ không cài tiếng việc đâu thế nên chúng ta phải hạ xuống nha đây và chúng ta sẽ chờ đợi lại chờ đợi đó ok bắt đầu cập nhật đi đó ở trên này nó có một số lưu ý này đó anh em lưu ý không đấy một số lưu ý của nó ở đây nhưng mà chúng ta cứ kệ thôi bởi vì nó nhanh lắm chúng ta cứ chờ thôi đó thì à, mọi thắc mắc để um, bị lỗi thì anh có thể liên hệ bên mình theo cái số điện thoại là 0256526799 hoặc là website mmm.vn hoặc là facebook là mmm.vn luôn thì hiện tại mình đang triển khai một cái kênh livestream có nghĩa là nếu anh em có nhu cầu muốn cài điện thoại muốn cài mi band hay muốn cài phần mềm bất cứ một khắc phục bất cứ một cái lỗi một chiếc điện thoại một chiếc máy tính bảng nào thì anh em có thể đặt lịch với bên mình và bên mình sẽ livestream trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 hàng ngày cho anh em ở trên YouTube cũng ở trên Facebook nhé thế nên là anh em có quan tâm và muốn hướng dẫn muốn làm phần mềm hoặc muốn cài tiếng Việt cho những chiếc máy của anh em ấy thì em có thể đặt lịch vào ờ, comment bên dưới video này của mình đấy hoặc là anh em có thể đặt lịch ở trên fanpage nha là mm.vn e e. thì mình sẽ làm trực tiếp cho anh em vào ờ, 7 giờ 30 hàng ngày cho anh em nhá làm online ấy vừa livestream trên uh, YouTube và Facebook cho anh em xem và cũng như là làm online trực tiếp bằng tv qua máy tính cho cho cho anh em hoặc là cho trực tiếp bằng bằng bằng ờ, Zalo uh, nhá anh em nhé hoặc là Messenger anh em lưu ý như vậy. Ok thì bây giờ nó cài xong rồi nó nhảy vào cái Mi Fit rồi chúng ta lại vào lại cái uh, ờ, Fitness nhé thì vào lại cái Fitness nó báo cập nhật thành công ở đây ở trên chiếc Mi Band 5 nó đang hiển thị ở trạng thái như này thì chúng ta kệ thôi đó thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ back lại và chúng ta sẽ um, ấn vào đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái PVE hiện tại là 1.0.1.32 đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ up tiếng Việt. Đó, anh lưu ý cái bước này chứ anh là làm chúng ta phải làm chính xác nhé. Và chúng ta sẽ ấn vào phần chọn tập tin này. Đó, thì nó sẽ vào cái tập tin mà chúng ta đao về ấy. Ví dụ như ở trên chiếc máy này của mình nó sẽ tự động nhảy vào những vấn đề là gần đây. Nhưng nếu không có thì anh em cứ lưu ý là anh em vào phần uh, tiệp tải xuống này thì nó sẽ ra một cái như thế này đúng không? Đó, mình sẽ xếp xếp theo thứ tự như này đây anh em lưu ý này mình sẽ chạy theo thứ tự như này nhá việc đầu tiên là chúng ta sẽ chạy theo thứ tự là cái firmware uh, ờ, mới có tiếng việt là firmware 1.0.2.04 cũng tương tự như firmware vừa giờ của anh em ấy thì anh em chọn cái firmware đầu tiên này đó chúng ta có thể nhìn thấy cái file kỹ file này là file đầu tiên này chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta sẽ chạy cái file là uh, công minh chấm một đi đó là chạy đầu tiên chúng ta chọn đây đó firmware hợp lệ nhá chúng ta ấn cập nhật này đó trên điện thoại nó đang báo tiếng Trung Quốc và hiện thị mũi tên đấy chữ này có nghĩa là đang cập nhật phần mềm để chúng ta chờ đợi nhanh lắm nó chỉ mất tầm khoảng uh, mấy phút rồi anh em làm thôi cùng lắm là mất tầm khoảng uh, ờ, 10 phút là anh em đã cập nhật xong tiếng Việt ra trước Mi Band năm này rồi đó lại chờ đợi nhá update uh, cập chọn liên tục uh, 3 file thì là xong đó đơn giản như vậy thôi là điện thoại à, là mi Việt Nam sẽ có tiếng Việt bình thường dùng rất dễ bởi vì là thực tế là nhiều anh em cũng dùng được tiếng Anh nhưng mà nhiều anh em ờ, không thích dùng tiếng Anh vẫn phải muốn tiếng Việt thế nên anh em xem clip này còn nếu anh em mà không quan trọng có dùng tiếng Anh được anh em chờ đợi thì nó đỡ mất thời gian của anh em thì anh em cứ chờ đợi thì thời gian nữa là nó sẽ có PV chính thức tiếng Việt thôi đấy cái điều đấy là chắc chắn bởi vì là như chiếc Mi 4 vậy thôi bây giờ tiếng Việt ngon lành rồi đó Ok cập nhật xong nhé trên máy báo cập nhật xong rồi đó bây giờ chúng ta lại back lại này chờ chiếc máy khởi động xong chờ chiếc mi b năm của chúng ta khởi động xong đó chúng ta có thể nhìn thấy đã có một chút tiếng việt đây không đây chủ nhật này rồi ờ, trạng thái này anh em nhìn thấy không đó đã trạng thái nó có tiếng việt chút rồi này nhưng vẫn chưa đủ đâu chúng ta phải cài lại cái phông một chút nhá đó bây giờ chúng ta sẽ lại vào phần cần chờ phiêu chúng ta lại chọn tập tin chúng ta cài tiếp cái file công minh thứ hai nhá công minh thứ hai này công minh gạch ngang v 2 này ấn vào đây đó nó báo là đây là file phông đúng không chúng ta ấn vào này đó để cài lại cái không, đấy trên này đã hiển thị tiếng việt rồi đang cập nhật đó nhìn thấy tiếng việt là thấy vui rồi đúng không anh em đó nhìn thế là đã thấy rất là vui rồi đó chả nhá đó cái này thì nhanh hơn như kia một chút chỉ mất tầm khoảng 30 giây thôi đó. nha xong rồi này đó nó báo cáo thành công rồi nha chúng ta lại back lại lần nữa trên chiếc Mi5 nó sẽ không hổ lại đâu nó sẽ hiện lưu chỗ này đó bây giờ chúng ta sẽ cài file thứ ba ấn chọn tập tin tiếp đó, chọn file công minh V85 nhá. Ấn lên lại. Bắt đầu cập nhật. Đó. Đây là file cuối cùng. Đấy, sau khi cài xong cái file này ý, là chúng ta đã hoàn thành và chúng ta đã sử dụng bình thường. Ok nhá, là trở lại tiếp. Đó anh em thấy đơn giản không? Chỉ có mất một chút thời gian mất một chút thời gian mà xem kỹ cái video này là anh em đã cài được điện tiếng Việt cho chiếc Mi b năm này rồi. Còn trên chiếc um, trên chiếc uh, iOS ấy, trên chiếc iPhone ấy hay cũng như máy tính bảng ấy của Apple ấy thì nếu anh em làm biết cách cài tiếng Việt và không bị uh, cập nhật mất tiếng Việt nhé thì anh em có thể comment bên dưới uh, hoặc là hướng dẫn cho lại cho mình có thể làm video nếu anh không làm được video thì anh em có thể comment bên dưới mình sẽ tìm cách mà làm lại video cho hướng dẫn trên chiếc những chiếc US cho anh em khác cùng xem để biết để cài được tiếng Việt cho chiếc Mi Band 5 này còn nếu là anh em mà không quan trọng tiếng Việt thì uh, anh có thể xem cho vui và ủng hộ mình một like nhá đó xong rồi là bây giờ đã cài hoàn thành xong rồi và bây giờ chúng ta có thể thoát ra và chờ đợi thôi đó ok xong rồi bây giờ chúng ta có thể thoát ra và chờ đợi. trên chiếc điện thoại chúng ta sẽ không phải thao tác gì nữa và chờ trên chiếc Mi Band năm này đã cập nhật và khởi động lại là chúng ta có thể dùng bình thường nhá ok chờ nó trở lại xem thế nào là kiên nhẫn chờ tiếp nhá thì mình nói lại lần nữa này hiện tại bên mình đang kinh doanh chiếc Mi Band năm cũng như là chiếc Mi Band bốn hoặc thậm chí bên mình còn cả chiếc Mi Band 2 nữa và chiếc Mi Band 2 hiện tại đang giá là 200 nghìn chiếc Mi Band 4 đang có giá khuyến mại còn 550 ờ, nghìn và chiếc Mi Band 5 này bên mình đang bán đến mức giá là 750 nghìn nhé để đặt hàng thì anh em có thể vào website msm.vn hoặc anh em có thể inbox vào Facebook anh em search trên Facebook ấy cũng là msm.vn luôn và để đặt hàng chiếc Mi V5 này bên mình sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em nếu anh em nào ngại cài đặt tiếng Việt thì bên mình sẽ cài trước và chuyển cho anh em anh em chỉ cần bật Mi Fit và kết nối với chiếc Mi V5 này là chúng ta có thể sử dụng được tiếng Việt bình thường thì anh em sau khi chờ đợi anh em cài xong rồi đây này đó cài xong thì ờ, hoàn toàn các phông chữ tiếng Việt cũng như là ờ, các trạng các các phần cài đặt tiếng Việt nó sẽ đầy đủ nhá đấy anh em nhìn thấy không thông báo là không có thông báo này đó nếu mà nghe nhạc nó sẽ là có đầy đủ các tính năng ở đây điều khiển được âm nhạc này bằng tiếng Việt hết này thời tiết cũng sẽ bằng tiếng Việt này chúng ta có thể nhìn thấy nhé cấp 1 này UV là yếu này ngày mai là như nào nhỉ ngày mai là 29 độ C và có có mưa rông ngày mai là có mưa rông đó đó đầy đủ ở đây thứ tư cũng vậy nó sẽ có cài đặt rất là nhiều tính năng bằng tiếng Việt đây rất là nhiều này đó anh em nhìn thấy không tiếng Việt hiển thị phông chữ rất là đẹp luôn đó thông báo đây cũng như là phần cài đặt nhá trạng thái này uh, ờ, bài này nhịp tim này đó uh, hít thở này nhắc nhở này thời tiết này vận động này uh, thêm này đó thì thêm là có báo thức đúng không có báo thức này có máy ảnh này có nhạc này có đồng hồ bấm giờ này có hẹn giờ này có tìm kiếm thiết bị này có im lặng này tất cả các cài đặt nó sẽ là bằng tiếng việt hết đó anh em thấy dễ dùng không đó đây là trên chiếc mi p năm nhá rồi lật lại mi năm cho anh em đúng là mi xác nhận đúng mi năm này đó anh em thấy không đó màn hình một inch đây đó đó rất đơn giản như vậy thôi nếu anh em nào mà mà không hiểu anh em tại comment bên dưới mình sẽ hướng dẫn nhé hoặc anh em inbox lại facebook bên mình mình nói lại là facebook là mở mm.vn này hoặc là uh, gọi điện trực tiếp cho mình ra số điện thoại 025 652 6789 đó anh em xem thấy hay anh em cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá subscribe kênh youtube để ủng hộ mình nào đó cảm ơn anh em xem clip nha chào tạm biệt anh em bye bye